Parituri Jesús, tiwi pujinare once ni jaure. Buriaro manine toñu masichi yoaro seta yu ari yapa maskinane kwa maskine masichi yoaha. Yure maskun tuariro hipi tiada choripe kwa maskimene ahiru kuroka. Ahiro tiro noane maskunoka. Ayo tiro yane maskun Ni jaure Jesús. Tuanichi tiro le fariseo kura maskina. Once nine. mỡ mỡ bác sĩ mỡ hia tiệt ani đúc quỳ nina à hia mỡ ô sen ni mỡ mỡ siro mỡ ni mắc cano cả chứ ti giả bác hít ti hia ra ni là tin là Jesus đấy tiền chứ Jesus ô sen ni gì ti đấy giờ ta đi đâu đấy bác sĩ ha chứ giờ vợ tôi khờ này bác sĩ ha chứ mỡ sa sẽ nè ti đấy bác sĩ ra mỡ sa ô sen ni pa chen ta giờ hia tiệt mỡ sa là giờ giả uri bắt tôi cản thi ra Maksa mısıro maksa yöne ditare masina maksa. Ahina no no masiera ra maksa. A masiera panata yere yano ni duruskura maksa. Yese ye mısıro maksa rende aniera ha. Ahi ku maksa tihia tiare nye masi ku ye mısıro nye masiera ha. Ye pini ye pıhkı yere varos kariro mene nye masiha. Ahi ku maksa tihia tiare ye nye masia tipos tokan tira. Măsare dustia ti hoari pui osa ni jaura. Pyaro masa kana postori ti jauchu ti jau aposto kantira. Ni jau hoari hira. Jere jauri romene sa pyaro tiha. Jư jư hia tiare jauha. Tu su jư pukku ku jaura jư sere. Tiro tahira jere varos kariro. Nire Jesús. No pujikare mupku. Ni sinitu retina. Jure mà masiera ra. cứ Jepuku mà masiera ra mà mà mà cứ bùa bọc masa. Jure masina jepuku kune masimbo masa. Ni jirtire Jesús tinane. Jesús tinane buero ani duskure kwama kuwi. Tinijero dusa kapoka kai. Toñaro jiduti padu sasinine. Ahia tina mene tohipa jita tina tirole nyaenare. Phari turi Jesús tinare onse ni jaure thoa. Je tari rupu wa aika. Je wari baro jere makana kamasa. Ahina mesanya buiri tina jari anaka. Je wa ato pure mesase wa amah sinsi. Ni jaure hesu. Je wa ato pure mesase ne wa amah sinsi. To ni chit thio wa ariro to basi wa hajare rukari aniro. Ni ne sakoya huyo masati basi. Ti basi tiani chi masino. Onse ni jaure hesu tinare. Ti basi tiani chi masino. se ariya pa maskinahira. Jese muano maskariro hija. Ariya pa e bahuari nahira mesase. Muano pu tariro hija jese. Mesanje tiare jininine postokan hiera ra nina. Mesanya bu iritina jariana kamasa. Ahi ke mesanya bu iritina jariana kamasa ni mai mesane. Nile le. Noa baro hija mu? ni sinitu r e tina. Wa mano pere jiniru kuriro seta hiha jiu. Masara jeja uti piro tu sasinina. Tu su masanyana j u a r i burire masana jeja uto kito piro tu sasina mini. Ahi kejire waros kariro to jauri kirire ariya pa maskinane jauha. To jauri postokan tira. Nire j e s u tinane. j u r e waskariro tonichi tiwa maribuskuhika ni tioteraretina. tia ni thiếu tôi đã chỉ như nó Hesu ông sẽ ni dấu để tin này Jure masudo ne kwa maku waros kariro re musa yuku ku tanyo me ne wa kon das ponaka. Musa ayuana tiro kwa maku waros kariro tira ni masinaka. Ahina yumusiro yuyoerariro yuhiatiare masinaka musa. Ahina yupuku yure tobueri ditare yauriro yuhiakure masinaka musa. Jire varos kairos se jimene hira. Tokamane hipitia da choripe yuaros kuja. Ahiro jire tiro ne koerara. Nire Jesús tinane. Tuanichi tioa tiro re masa phaji wakutuare.